Ôi dồi ôi Nàng cảnh sức định đầu quay những cả cơ cô em sexy trên điệu nhạc chất Bị đầu quay chơi cả người Đám trẻ nhỏ đang chơi bị đó là hết hơi Này đã có thuốc hoạt huyết nhất nhất Này đã có hoạt huyết nhất nhất Ôi bạn ơi này nhất nhất mươi tám phần trăm Đồ Hoạt huyết nhất nhất mươi tám phần trăm Đồ Xúc tám mươi tám phần trăm Đầu cắt hoa tám mươi tám phần trăm Đầu quay Đổi mới, hãy dùng xúc xích Pony 88% và 12% được làm từ